Chào bạn, tôi Thầy Nguyễn, chuyên gia đào tạo SB Điều Chiến Và rất là nhiều các anh chị chủ quán cũng như các bạn trẻ quan tâm đến các món ăn của Hàn Quốc trong đó có nhóm Stoboki Và sẽ có hỏi là cách mà chúng ta làm ra được sốt cay của Hàn để làm ra được các món ăn Stoboki khác nhau Và trong video này, Kevin Nguyễn sẽ giới thiệu nhanh anh một khoa học về cách mà chúng ta làm ra được sốt cay của Hàn Trong khoa bài, này, Kevin Nguyễn đã phát triển những video giới thiệu cách chi tiết quy trình cách mà chúng ta tạo ra được sốt cay của Hàn để các bạn có thể dễ dàng trong việc học tập, quan sát để thực hành và chắc chắn sau khi bạn học xong chương trình này bạn sẽ làm ra được nước sốt cay của Hàn Quốc và đặc biệt thì là bạn sẽ được đồng hành cùng cái nguyên chăm sóc quá trình mà bạn học cũng như là phát triển cái kinh doanh của bạn sau này và pháp này bạn được sở hữu trọn đời nên là bạn sẽ không sợ quên kiến thức mà bạn đã được học và thì bạn có thể à, học ở bất cứ đâu bất khi nào bạn đã sắp xếp về mặt thời gian và nếu bạn quan tâm thì bạn có thể à, để lại thông tin ở phía dưới phần bình luận hay là những lúc đăng ký những lúc tìm hiểu thêm và kem Nguyễn sẽ phản hồi lại các bạn và trong video này kem Nguyễn sẽ kết thúc tại đây